Nikui kundangku seku hangumi Nikui sayangku ajo mani hati Adui tumpai Kudiku, iku mak pandai dek banyak sayang biniku Anggumnya sayang makku chan sayangku sempon nyawu gui đang ga say đâm mong la mong Ramaku cak sayangku sempon Nyau gui ga ô 세듬몸라몬 오구이 hatiku jiwa tujumi nyaku dadayu kau iniku ajoman di hati mak uwa mak telu pengubat ni diri punya saya xem đang về đâm sempon chắc ta Tay demon xem Tiramak tuja Tayang tu sempon Nya'u guidanga Tay demon lamon đi Okoy hatiku Lewat ujung ni Nyak budadayo Ang tahwiniku Ajoman ni hati Pakua mak telu Pegupat ni diri dui tumbai tungum kudiku Iku mak pandai dek nyak sayang ku